Xin chào mừng các bạn đến với An Phú Design. À, tôi là Ngân à, Nguyễn Đình Ngân, giám đốc công ty kiến trúc xây dựng nội thất An Phú. Thì hôm nay tôi à, thực hiện kiểm tra hiện trường à, của cái công trình à, à xây dựng à, nhà cô Nghĩa tại Gò Dầu Phước Đông, Tây Ninh. À, thì hôm nay à, sẵn dịp đây tôi xin à, à, trình bày với, trình bày với các bạn cái quy trình mà chúng ta à, ừ, cái kỹ thuật à, kiểm tra cái kỹ thuật mà để thi công à, tô tường tô rác tường thì à, để tô rác tường thì chúng ta cần à, à, trải qua bốn bước thì kiểm tra bước thứ nhất là chúng ta phải kiểm tra bề mặt tường à, phải đảm bảo được à, tương đối cơ bản là phải phẳng cái, à, vệ sinh sạch sẽ vệ sinh sạch sẽ à, tương đối là phẳng là về cái vệ sinh sạch sẽ à, bước thứ hai là chúng ta phải tiến hành là à, đóng lưới à, mắc cáo tức là lưới trong nước á ở các cái vị trí ví dụ như đường điện cũng như là đường điện cũng như là các cái vị trí mà giữa kết cấu bê tông với uh, tường gạch để nó trong nứt đó và bước um, tiếp theo trong công ta trong cái phần chuẩn bị là chúng ta phải tiến hành ghém ghém lấy cái độ phẳng của tường để chúng ta đây đây thì đây là ví dụ đây là là là đây là một cái tường đang xây một cái tường mà, chúng tôi đang tiến hành tô thì đây các bạn thấy không đây là những cái cục ghém cục ghém chúng ta dọi bằng à, đây là những cái cục ghém xong rồi thì chúng ta tiến hành uh, chuẩn bị vữa uh, vữa tô thì chúng ta chuẩn bị vữa theo uh, đúng cấp phối là mắt 75 à, vữa phải được trộn dẻo bằng gói trộn dẻo và các trộn vữa phải được uh, sàn qua cái lưới uh, kích thước uh, lỗ lưới là 1,5 mil 1,5 để mà tạo sàng lọc bớt tạp chất cho cát nó sạch tiến hành trộn vữa nó được dẻo đó thì đây thì ờ, vữa được ờ, đựng trong những cái vật liệu những cái thùng bê để cho nó không bị mất nước đóng lưới trong nước giữa cái vị trí ờ, gạch với lại kết cấu bê tông đây đó còn đây là tiến hành ghém ghém dùng gạch vỡ đã ghém ra đủ chiều dày một phần rưỡi đến hai phân của cái lớp tường tô đấy thì cái kỹ thuật tô đầu tiên là chúng ta kiểm tra cái tường nó có ẩm ờ, nó khô khô quá không thì chúng ta phải ờ, lên một cái lớp nước tạt một lớp nước cho nó tạo ẩm tường tạo ẩm tường tạt một lớp nước tạo ẩm tường tạt một lớp nước ít thôi đó tạt một lớp nước để tạo ẩm cái bức tường chuẩn bị tô này rồi tiến hành 6 hồ và đi lớp đầu tiên khoảng từ 5 à, đến 8 ly Đó. đi lớp đầu tiên Đấy. tiến hành đi lớp đầu tiên luôn luôn bữa phải dẻo à, các cốt liệu phải được sàng lọc sạch sẽ trước khi đưa vào khối trộn trộn đúng cấp khối mát 75 Đấy. tiến hành chúng ta sẽ đi lớp thứ hai trường hợp mà hồ bị ướt nhão á, thì có thể đi một lớp hồ khô để giữ lại nó không bị tuột để không bị tuột này nó đang bị tuột bị sệ xuống này bởi vì là hồ nó hơi ướt này thì mình có thể đi một lớp hồ khô gạt theo cái hướng cục ghém đấy kiểm tra vị trí nào thiếu thì tiến hành à, ta bù thêm ta trát bù thêm dùng thước gạt qua các cái vị trí ghém để lấy mặt phẳng Đấy. dùng bàn so để so tạo phẳng bề mặt nhẵn bóng đẹp ừ. các cái vị trí à, mà tường mà cái lớp tô nó hơi nhão khuyết tật ở trên bề mặt khi mà nó không có phiêu đầy ấy, là chúng ta tiến hành là thêm vữa vào để dùng bàn xoa xoa đều tạo phẳng nhẵn bề mặt cái bước cuối cùng à, là sau khi xoa xong ta kiểm tra vị trí cây góc giữa hai bức tường tô à, vuông ke bằng cái thước góc cặp vào kiểm tra dùng cái thước tầm để kiểm tra mặt phẳng của tường và dùng cái thước góc để kiểm tra các cái vị trí kê góc các bạn lưu ý là chúng ta cần phải à, để cái à, lớp vữa à, tô tiếp theo để nó liên kết được với lớp vữa tô trước thì chúng ta cần phải gạt làm sao cái bề mặt của cái lớp tô đầu tiên nó mỏng mỏng hơn một con rưỡi để sau này chúng ta tô nó không có bị không có bị gờ không bị bị, bị, đảm bảo kỹ thuật liên kết giữa cái lớp tô trước và lớp tô sau nó không có là vừa rồi chúng ta vừa à, review xong các cái kỹ thuật à, gồm 4 bước để tiến hành à, tô được một bức tường chuẩn và đẹp. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi.